dần đường chiều em giác vừa tròn tình thắm môi hồng điệp dài lũ biết nghe ngào trong thương tiếc vì mãi nhìn chờ môi anh từ đây biển rộng sông dài bóng chim tâm ca biết ngày nào đường tối có kẻ từng bước cô đơn dời dời

biên từ đây đại lộ buồn hạt cây xưa rủ la đèn đêm bóng mờ như hướng gió